varal, varal. chào các bạn hôm nay á, là à, ba dẫn ý phương về quê nội rồi à, ba chở ý phương cho ý phương đi bơi đó ở trên à, nhà máy thủy điện đa nhiêm xin chào tất cả các bạn à, ý phương về quê nội là ý phương đừng có đạp nước ý phương về quê nội là ý phương nói là quê nội à, ngộ nghĩnh quá giống như một cái tô vậy đó xung quanh toàn là núi không mà ở đây đây là sói ca sói ca tướng khoa là em trai của ờ, bạn khá nhảy ý phương rồi anh ấy đã đi rồi và đây đây là tôi đây là tôi đây <laughs> là tôi <laughs>

ở nhà máy thí điện đa nhiêm ở nhà máy thí điện đa nhiêm đi bơi làm sao cảm giác làm sao vui không hay là đã không thích không dạ, dạ. đây là em trai của mình nè à, thưa các bạn à, em trai của ý phương đang đi khảo sát uh, khu vực uh... <laughs> <laughs> chả ca miếng thịt nướng và chào em em tên gì vậy em tên gì vậy cho anh làm quen được không tên mâm hả à? mẹ của con hả à? đây là bà chủ quán này